trong giấc mơ giữa trời hoa người đang đến và hé đôi môi cười từng hơi ấm từng ngón tay đan chặt trắng rời tờ xanh bước cùng nhau đến chân trời không bao giờ cách xa buồn khóc chi khi ngày tháng dài người bên ta làm bung lên ngọn lửa xa người đó đến thắp yêu thương vừa lên giữa đời thanh thang tiếng cười ngân vang sầu lo chi buồn khóc chi khi ngày